ok pila ui sổ pila chơi mất nửa que rồi pila ăn cắn toàn chơi miếng to thôi rồi vớt đi đây gặm đi giờ thì anh bảo gặm đúng rồi gặm rồi anh tuốt ra phát thì nó được một miếng luôn ừ, yên tâm mà si yên tâm là vẫn có cứ qua phần nào thôi siro đến phần của mẹ ra ok ba đứa ngồi nha một đứa ngồi ra đây một đứa ngồi ra đây rồi Masi ngồi xích vào thế ngồi thế cũng được Yumi lên ghế trên ghế đi lên ghế thì mới ăn được rồi chị ăn nhá chờ đã đánh bóc đây cái que nó ở đầu đằng này chờ anh cũng phải ăn một cái mì bé đêm trước ừ. lạnh quá bé thôi mút thôi Messi ừ. Messi gặm đi cũng được gặm miếng bé đi cũng được ừ. không tham ở đâu không ăn tham được ok buồn quá rồi rồi đây đang có vết răng ở đây thế là được rồi thế là không ăn ham được buốt lắm muốn to buốt lắm ừ được dạ rồi vâng. mì cứ ngồi yên đấy chờ đến lượt rồi đến lượt chị mi liếm ở chỗ nào chả được đâu cần phải liếm ở đầu que đâu ừ ok ghi là rồi gặm cái đầu ấy đi ok rời mất miếng kìa merci ừ, Rumi thương nhặt đây Rumi um, Messi gặm cái đầu đi gặm luôn một miếng nhỏ đây gặm đi gặm một miếng nhỏ ừ. gặm luôn một miếng nhỏ thì cũng được mi lên kia ghế mi mi lên ghế ngồi bên trên nó còn chỗ này không siro lên ghế ngồi à đây phần mi chờ tí Pila vừa nằm mà chiếm mất chỗ của chị uh, của em Yumi ừ, rồi miếng rồi kìa nào ăn to thế miếng bé thôi Được rồi gặm đi nhưng mà gặm miếng bé thôi Đừng gặm miếng to quá Vuốt Ồ oh, rồi ok Thế là được mớ rồi đấy ừ, Combi ăn cà, Sao con Yumi này sang bên đây à, Con Siro sang bên đây Siro vòng ra sau Siro sang bên kia đi Sang bên kia ngồi với bà đi Ờ à, ok ngồi đấy Được ai ngồi xa quá vậy Để lau cái mặt đi đã từ ok đến lượt siro yumi ừ, chờ tí để cho chị mi miếng đã à để cho em mi miếng đã nha không phải là vì anh không để ý mà mà ăn miếng to định xây cả que kem đâu nhá đây cho pila được cái này thì pila tuốt đi đây hai mẹ con mới đưa úi giời đây vẫn còn rồi que này hết rồi nhá nốt cái que này đi rồi tí nữa để chúng ta sẽ sang đến cái tiếp theo này từ mi phần của mi mi cứ gặm một miếng đi cũng được mi gặm đi ok Pila Ui sổ Pila chơi mất nửa que rồi Pila ăn cắn toàn cho miếng to thôi Rồi Uất đi Đây gặm đi Giờ thì anh bảo gặm đúng rồi Gặm rồi anh tuốt ra phát thì nó được một miếng luôn ừ, Yên tâm Mà si yên tâm là vẫn có, cứ có phần nào thôi siro Đến phần của mẹ ra Đấy siro uh, ờ, Messi gặm một miếng đi Gặm một miếng đi siro không được đang đến lượt mẹ ăn mẹ ăn là phải để cho mẹ ăn ừ. ok ờ, Yumi lên lên ghế đi mi đây lượt cuối cho nó hết cái que rồi đi rồi tí nữa chúng ta ăn que tiếp theo ừ. rồi pila ui sổ pila tuột cái hết luôn que luôn này ok bóc luôn hộ hai que đây đây chúng ta que tiếp theo mi lên trên mi lên ghế đi cho để anh ăn mấy miếng đã đây nào muốn to thế bé thôi miếng bé này, vừa chứ pila sơi phát đã hết mẹ một phần năm que kem rồi ăn miếng bía thì chứ ăn thế nhanh hết lắm nhìn đây này nó liếm mãi nó cũng còn nó vẫn còn nguyên que này ai như Pila chơi phát miếng to đùng ấy. rồi đến lượt Messi Messi ngồi dậy ngồi lên nằm thế hả ừ. đây còn que đây nữa mà Ừ. Yumi. Để cho chị mi làm mấy miếng đã. Ừ. Ok, Pila. Nào bia, bía thôi. Miếng bía miếng bía Không chơi ăn miếng tỏi thì lại lẹm mất góc rồi gặm miếng bé thôi không ăn thế thì cơ mà hết phần vẹo cái hết chết tiền đâu ra mà ăn kiểu ấy kem mút mà Pila toàn chơi bài ăn kem gặm đây này nó liếm mãi này ui giỏi thôi rồi nào nó liếm mất cái kem của tôi rồi thì thôi cho chúng nó luôn vậy đây thì cũng cầm đây để cho chúng nó luôn thôi đây liếm này cho nó đỡ chảy rồi ok pila merci Messi vòng sang bên này Messi Messi vòng ra đằng sau anh Messi ngồi xích vào Xích vào Con Siro lên cạnh con ờ, Yumi đi con siro lên cạnh con Yumi đi thế thì ừ thế lên đấy đi ngồi làm sao đấy thế để mẹ còn có chỗ ngồi nữa chứ chưa ai chơi cái bài ngồi hết chỗ của mẹ vậy ok giờ đến lượt hai đứa này chúng ta không không không không không ai chứ cắn miếng to này miếng bé thôi gặm thì cũng được nhưng mà ăn miếng bé thôi ờ đấy một lần một miếng thì chị định chơi một phát hết luôn cả que kem thế còn nói năng gì rồi Messi ừ đúng rồi ăn liếm thế là hợp lý ăn liếm thế là mới ngon ăn cứ đánh gặm đánh nhoằng hết luôn cả que thì còn nói năng gì cho pila ăn là phải rất là nhanh nếu không mà nó sẽ vèo cái hết que kem không pila để cái phần này là phần của con siro rồi yumi pila lên ghế đi pila lên đây đấy pila là giải quyết rất nhanh gọn nhằng cái hết từ từ cho nó hết cái que này đi cho con siro nó liếm hết cái que này đi vẫn còn vẫn còn ok hết que này rồi còn que cuối cùng đây những miếng kem cuối cùng để cho chị My ăn đầu tiên đã ừ. chị My gặm lấy miếng đi đây nếu mà bên dưới này nó chảy ra này được nhiều sữa dừa rồi đây thêm phát nữa đi mi mi thêm không là nốt lừa này là hết đấy thế thôi nhá nhường cho chúng nó rồi còn Messi đâu rồi Messi ngồi dậy đi đây đến lượt Messi rồi đây Messi chờ lâu quá Messi nằm luôn ừ. Ok thế là vẫn còn được lượt nữa Rồi Mi Mi Mi ơi Mi Không phải Mi này dỗi liếm đi Cho nó ăn cùng cho nó vui Vừa bảo Mi là là là, là thôi cho nên là Mi hơi bực vừa mới liếm được tí miệng thì bé ăn được có tí đã bắt dừng chúng nó trong khi chúng nó sơi miếng thì chúng nó toàn sơi miếng to thôi đấy ok có cái phần đấy của mi là được rồi rồi úi sổ rời mất rồi này messi không không không để cho mẹ ăn phần cuối đây ừ rồi Đây, Pila liếm phần cuối đây Đúng rồi Ok Thôi ăn thế thôi nhá 4 que kem Anh ăn được một que rưỡi Còn lại hai hai que rưỡi ờ, mấy đứa ăn Ok Ăn thế thôi nhá Nhá Pila Pila gặm ờ, là gặm miếng bé thôi nhá Chứ không được gặm theo cái kiểu gặm miếng to thế nhanh hết lắm gặm miếng to thế thì kem pila ăn 5 miếng hết Úi sổ người ta gặm miếng bé thì chúng nó liếm ờ, tì răng vào thôi không đánh tuốt một cái được một vệt răng ấy là được một mớ rồi ok thôi giải tán nhá giải tán khỏe